Hello, chào tất cả các bạn nha. Đến với video của mình, thấy các bạn thấy các bạn thấy mình chưa lớn không? Chưa lớn không? Khác không? Cháy, cháy gai. Là bây giờ mình sẽ làm video về vợ nhạc của Kim Lân nha. À, bây giờ mình sẽ làm về nhân vật à, chàng đứng ở giữa nè, thanh niên này nè, đó là nhân vật chàng đó nha. Rồi, rồi vô này luôn. Đi qua nhân vật chàng thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến đó đầu đầu tiên là giới thiệu về ngoại hình nghề nghiệp gia cảnh tính cách đó là qua vẻ đẹp tâm hồn hồn tâm trạng là khi gặp thị trên đường đưa về về sống ngụ cư cư khi về đến nhà nhà và sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong bữa cơm ngày đói đói tuổi hờn đã nhìn ông nhìn ông chàng ghê không được lửa không ghê liền và đây à về ngoại hình đó giới thiệu đầu tiên về ngoại hình là nghe là xấu xí thô kề hai con mắt nhỏ tí gà gà đẫm vào bóng chiều hai bên quai hàm bạch ra ra rung rung rung làm làm cho cái bộ mặt thô kịch của hắn lúc nào cũng nhấp nhẫn nhận ý nghĩ vừa lý thú vừa dữ tợn đầu cào chọc hẳn cái lưng to rộng như lưng gấu ngay cả cười cũng lạ cứ phải ngửa mặt lên cười hình hình nghề nghiệp và gia cảnh á, là chàng là một gã nghèo khổ dân cư ngụ làm nghề đẩy xem bò bò thuê nuôi mẹ già ngoài 30 tuổi vẫn còn ế vợ nhưng mà chàng qua tính cách á, là chàng là người hầu như không biết tính toán không ý thức hết hoàn cảnh của mình anh ta thích chơi với trẻ con và chẳng khác chúng là mấy và vẻ đẹp tâm hồn thì chàng là một con người có trái tim nhân hậu dù có vẻ ngoài xấu xí tấm tình thì dở hơi nhân sẵn lòng đại thị bốn bát bánh đúc và mua cho thị một cái thúng con con sau đó cùng nhau về qua tâm trạng thì khi gặp thị á là lần thứ nhất thì chàng vui mừng mừng khi thị liếc mắt cười tiếp với mình và qua lần thứ hai thì thì chàng chàng mời thị ăn ngỏ ý đưa thị về nhà nhưng nhưng sau đó lại lo lắng thóc gạo này đến cái thân mình có nuôi nổi không lại còn bèo bọc khi người phụ nữ đã chấp nhận làm vợ chàng đã có ý ý thức chăm sóc hôm hôm ấy hắn đưa thị về, về chợ tỉnh bỏ tiền ra mua cho thị một cái thúng thúng con đựng và thứ lặt vặt và hạt cơm đánh một bữa no nê anh còn còn mua còn mua hai hào dầu để thắp để thắp để vợ mới về về miết cũng phải cho sáng sủa một tí tí và và nói đùa với thị một câu á là là có về với tới thì ra hôm này lên xe mà cùng về về liều đưa người xa lạ lên xe về nhà ẩn chứa niềm khát khao tổ ấm của gia đình trên đường đưa vợ về xóm ngụ cư thì chàng vui mừng, vẻ mặt phấn phở, tủng tỉnh cười nụ, hai mắt sáng lấp lánh. Cảm giác êm dịu khi đi bên cạnh thì thì định là lấy nhau chẳng phải vì tình lại nhặt vợ một cách dễ dàng nhưng không vì thế mà chàng coi thường người vợ của mình mình anh muốn làm cho người ấy được vui khoe mua giàu về thắp sáng sáng có lúc muốn thân mật nhưng không dám xuồng xả, chàng trân trọng nâng niu hạnh phúc của mình có được đó là niềm vui niềm hạnh phúc và nhân vật chàng ảnh minh họa nga người đầu tiên đó người đầu tiên á các bạn nhìn thấy á, đó chính là anh chàng đang đang kéo xe về còn sau là cô thị đi theo về đưa về, vợ về nhà đó khi về đến nhà thì Sam Sam bước bước vào nhận dịp sơ qua thăm minh về sự bừa bộn Bộ phía bàn tay của đàn bà hành động, động ngượng nghịu nhưng chân thật mộc mạc. Khi bà cụ tử chưa về chàng có cảm giác sợ sợ sợ vì lo rằng người vợ sẽ bỏ đi vì gia cảnh quá khó khăn, sợ hạnh phúc sẽ tuột khỏi tay. Sốt ruột chờ mong bà cụ tử về để thưa chuyện vì trong cảnh khó đói khổ, vẫn phải nghĩ đến quyết định của mẹ. Đây là biểu hiện của đứa con biết lễ nghĩa và là một đứa con hiếu thảo luôn nghe lời mẹ. Khi bà cụ tứ về thư chuyện một cách cực trịnh trọng, trọng biện minh lý do lấy vợ là phải duyên, căng thẳng mong mẹ vuông đáp khi bà cụ tứ tỏ ý mừng lòng, lòng chàng thở phào ngực nhẹ hẳn đi. Nhà đảm minh họa khi mà bà cụ tứ về tới nhà nha. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm vừa tính toán điều gì đó, cho thấy bà là một con người tần tảo mà mình là đã làm vào video ngày hôm qua đó, video trước về bà cụ tứ rồi. Còn bà thì chưa thì chưa làm thôi bây giờ làm trà rồi tiếp theo là sau khi lấy được vợ chàng trở thành một con người sống có trách nhiệm là khi mà ta mà lấy được một người á mà thì ta có trách nhiệm nhiệm nhân đôi lên phải lo cho gia đình lo cho vợ con anh ngoan ngoãn với mẹ tránh gợi niềm tuổi hờn ở một người khác đặc biệt đối với chàng có vợ là bước sang một quãng đời khác sáng hôm giao sau khi tỉnh dậy chàng thức dậy trong trạng thái êm ái lơ lửng cảm thấy yêu thương và gắn bó với căn nhà của, mình hắn thấy hắn nên người nghĩ đến trách nhiệm với gia đình nhận ra bổn phận phần của mình là phải lo cho vợ sau này trong bữa cơm ngày đói tuổi hờn á thì nghe tiếng chóng thức thuế nghe chuyện phá kho thóc của nhật ở thái nguyên và bắc giang giang đằng trước là lá cờ đỏ to thắm chàng nhớ tới cảnh cảnh ấy và lòng ân hận tiếc rẻ và trong óc vẫn thấy đám người đói và lá cờ bay phấp phới số phận của nhân vật thì là cuộc đời của, của chàng tiêu biểu cho số phận của người dân nghèo trước cách mạng tháng 8 khi chưa có nạn đói thì nghèo đến nỗi không lấy nổi vợ con trai lão hạt trong tác phẩm cùng tên Nam Cao cũng vì nghèo không lấy được vợ phận trí mà bỏ đi làm mồ một phu phu nạn trong nạn đói lại lấy được bờ niềm hạnh phúc đang xen với bất hạnh đây là ảnh phá bao thóc nhật câu đó nha đi người ta đói khổ quá người ta chả thể nghĩ đến cái gì được nữa đây là tóm lại là nhân vật chàng là một nhân vật xấu xí nghèo khổ sống ở sống ngụ cư nhưng luôn khao, khao khát tình thương và mái ấm gia đình dù tính tình trẻ con dở hơi nhưng sau khi lấy vợ chàng đã có sự trưởng thành cả trong suy nghĩ lời nói và hành động biết tin tưởng và một tương lai tốt đẹp có sự đổi thay của cuộc đời và số phận qua nhân vật chàng không những nhà văn phản ánh một mặt thật đen trận đen tối trong hiện thực xã hội trước năm 1945 cùng số phận của người dân nghèo mà còn phát hiện vẻ đẹp tâm hồn của họ. Kim Lân đã tiếp nối những trang viết giàu chất nhân bản bản bản về người lao động bình thường của nhà văn cùng thời đó như Ngô Tất Tố, Thạch Lam và Nam Cao. Bài học về nhân vật chàng là, là của mình thì mình rút ra được những bài học á, là ba bài học á. bài học đầu tiên là lòng nhân hậu luôn giúp đỡ người khác khó khăn hơn mình nhưng chi sơ tính mẫu thiện mình sẽ luôn giúp đỡ những người mà mà cần mình sự giúp đỡ của mình mình và mình đọc được một câu châm ngôn rất là hay đó là con người giống như một cửa sổ kính nhựa màu họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng và sáng sủa nhưng khi mặt trời lặn vẻ đẹp của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng từ bên trong và mình học được một bài học là là sự là sự trưởng thành trong suy nghĩ nghĩ nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay là sức mạnh bạn cảm nhận ngày mai bởi mỗi thách thức bạn gặp phải là một cơ hội cho bạn trưởng thành hơn và lòng hiếu thảo thảo đối với người mẹ tình tạo của mình thì đem lòng yêu vợ con ra yêu cha mẹ thời là hiếu đem lòng giữ nhà ra giữ nước thời là chung đem lòng yêu gia đình ra yêu nước đó là nghĩa đó đây là những bài học mà mình học được từ nhân vật chàng nha và rất cảm ơn các bạn đã xem video video hẹn các bạn gặp lại ở những video khác khác khác video sau nha rất cảm ơn các bạn